đố các bạn biết làm thế nào để có thể biến một bộ sofa cũ trở lên như mới hãy xem video này nhé Hello các bạn, này là Mai Sofa Vinaco đây Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn quy trình của một bộ ờ, ghế sofa mà được thay vỏ bọc từ ban đầu đến khảo sát cho đến quá trình may rồi lắp đặt tại nhà khách hàng Trước tiên là chúng tôi sẽ tới và khảo sát cái bộ ghế xem tình trạng của bộ ghế như thế nào, hỏng hóc ra sao để có thể là đưa ra các cái phương án bóc ghế phù hợp nhất. Thứ nhất là mình chọn màu sắc chất liệu cho cái ghế sofa này sau đó là kiểm tra về phần khung xem còn chắc chắn hay không mút còn chắc chắn hay không các cái nào mà bị hư hỏng như là mút mà bị à, hỏng là mình có thể đề xuất để thay mới đối với những cái phần mút bị hỏng còn khung thì à, có thể là khung nào chắc thì vẫn còn dùng được thì ờ, rất là bền thì không sao nhưng mà cái có một số thanh nó sẽ bị gãy hay là bị sập sẹp À, hay là bị mối mối mọt ấy thì sẽ được đề xuất là thay mới cho các cái phần bị hỏng như vậy các cái bộ ghế như thế này rất là đắt tiền nếu như mà quý vị mà dùng độ khoảng vài năm mà nó hỏng rất là lãng phí nên là chỉ cần thay lớp cái vỏ bọc của nó và gia cố lại là nó lại như mới các bạn có thể xem quá trình này à, và sẽ đưa ra cái kết luận là mình có lên bọc lại hay là mua bộ mới nhá thì à, khi mà đã chốt hết các cái phương án thì chúng tôi đã may lại theo đúng cái mẫu cũ và đến tại nhà khách hàng để nắp nắp lại toàn bộ theo đúng cái form dáng cũ và sau khi được ờ, hoàn thiện thay lớp vỏ bọc mới thì bộ ghế sofa đã có cái dáng vẻ như ban đầu và có thể là màu sắc khác với cái ờ, tông màu như vậy thì mình gần như là mua một bộ ghế mới không phải cái bộ ghế cũ nhưng mà cái dáng của nó vẫn được giữ nguyên và cái giá trị của bộ ghế được tăng lên xin uh, các bạn uh, các bạn có thể xem và có thể lựa chọn cái phương án cho mình chúc các bạn lựa chọn phương án phù hợp xin chào và hẹn gặp lại